Tiếp đến bài số 5 Mình có bài là viết số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu Vậy thì mình cùng xem mẫu ở đây là gì nhá Mẫu lớp nghìn của số 832.573 gồm 832 Vậy trước khi làm bài này Cô sẽ giúp các em phân biệt được lớp nghìn là lớp nào và lớp còn lại là lớp gì Vậy thì ở đây mình có 832.000 đúng không ạ? thì mình gọi là lớp nghìn còn 573 mình gọi là lớp đơn vị vậy ở đây chúng ta có lớp nghìn gồm 800 nghìn 30 nghìn và 2 nghìn mình sẽ ghi là 832 tương tự ở đây câu A lớp nghìn của số 630 603.786 gồm Vậy thì mình có 600 nghìn đúng không ạ? Hàng chục nghìn là không và hàng nghìn là 3 tương tự lớp nghìn của số 603.785 vậy thì chữ nghìn dừng ở 603 vậy mình gồm ba số là 603 và câu C lớp đơn vị của số 532.004 Vậy thì ở đây lớp đơn vị có phải là 503 532 không ạ? Không đúng không ạ? 532 là lớp nghìn còn lớp đơn vị là 004 được chưa? Vậy thì mình sẽ gồm là 0, 0 và 4 Vậy nếu đề bài hỏi ngược lại lớp đơn vị của số 603 7 603.786 thì mình sẽ bao gồm là 7, 8 và 6. Tương tự lớp đơn vị của 603.785 thì là 7, 8 và 5. Còn lớp nghìn của 532.004 là 5, 3 và 2. Đúng chưa? Vậy các em đã hiểu giữa lớp và lớp các lớp chưa? Lớp là ở phía bên này còn hàng mình sẽ tính theo hàng nhé hàng đây là hàng trăm nghìn đúng không ạ còn đây đây là hàng trăm đây chục nghìn đây hàng chục hàng nghìn hàng đơn vị bên này thuộc lớp nghìn bên này thuộc lớp đơn vị được chưa bài số 5 rất là đơn giản đúng không ạ